Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất khu quy hoạch Phạm Hồng Thái, diện tích 88m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường nhựa ô tô, nằm ngay trung tâm, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km. Tiện ích xung quanh đầy đủ, thế đất bằng phẳng, thích hợp kinh doanh, nghỉ dưỡng, định cư, giá 11 tỷ đồng. Villa Hùng Vương phường 9, diện tích 200m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô dốc nhẹ, kết cấu, hai căn liền kề, 15 phòng ngủ, sân rộng đậu ô tô. Cách Hồ Xuân Hương 2,5 km, tiện ích xung quanh đầy đủ, view cao thoáng, thích hợp kinh doanh homestay nghỉ dưỡng, giá 13,6 tỷ đồng. Đất đảo Duy từ phường 4, diện tích 267m2, thực tế 349m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường 2,5m dốc, Hiện trạng trên đất có nhà cấp 4 cũ, 4 mặt thoáng, gần trung tâm hành chính tỉnh, trạm y tế, viện Pasteur, ngân hàng, giá 7,7 tỷ đồng. Đất mặt đường Đông Thanh Lâm Hạ, diện tích 256m2, có 92m2 đất ở, sổ riêng, hướng Đông Bắc, đường nhựa ô tô. Gần trường học, chợ, cây xăng, ngân hàng, đất bằng phẳng, view thoáng, giá 2,2 tỷ đồng.